hai tuần thì cho vào viện thì uh, bệnh viện là nó trong giường ấy để cho giới nhưng mà không điều trị được là ra viện về nhà bỏ hút vừa lạnh ba anh chị và tất cả mọi người nhá chào tất cả bạn à, hôm nay thì video tiếp tục thì giang muốn chia sẻ tới ờ, cô dì chú bác và tất cả mọi người một cái hoàn cảnh của đó là hoàn cảnh của em ờ, hờ a giang ở thuộc thôn ờ, háng c à, xã xà hồ huyện trạm tấu tỉnh yên bái em thì có một u mắt đấy mọi người ạ và cách đây cũng được anh trưởng thôn giới thiệu và mình hôm nay chủ yếu lên thăm thì hôm nay đi cùng Giang là có em trai bản thì bây giờ xin mời tất cả cô dì chú bác và tất cả mọi người là cùng Giang và trong đó tìm hiểu hoàn cảnh của cháu như thế nào làm sao và xin mời tất cả cô dì chú bác và tất cả mọi người theo chân hai anh em mình vào trong đấy nhé mọi người nhá thì Giang cũng xin giới thiệu luôn đây là anh là gì nhỉ ở Sùng ở à, Sùng anh ấy là trưởng thôn ở thôn Háng C ở xã Sò Hồ huyện Trạm Tấu thì hôm nay là em với à, anh ở à, Sùng để vào thăm hoàn cảnh và xin mời tất cả mọi người là cùng dân đây à, thì mua vào thăm cháu là có sữa mọi người dạ đường là kẹo anh cầm một em vâng, vâng xin cảm ơn vừa dạ. từng thăm đây là người vừa xây viên này ấy nhỉ đường này phải đi xe win mới phải cô nhá chào chú nhé vâng. chào chị chào anh con nhà cháu cũng ấy nhờ. Hai chú. Vâng, vâng. vâng. Chào Chào chú ạ. Khỏe đấy. Bác nhá. Khỏe. Vâng. Hôm nay đến thăm cháu thì vâng. gửi cho cháu một ít sữa, bánh kẹo. Vâng. Để là các cháu vâng. Vâng là nhà hai em nhé. Thì là gia đình. Đây là đây là, là ông à đây là cháu này đây là anh thôi anh không anh cả à, đây là bố mẹ cháu đây vâng. Vâng. thế còn bà đây là bà. Vâng. bà bà anh anh tên gì nhỉ tên là gư ạ hờ Anh gư hờ Anh gư Anh gư Anh gư à thì em có nghe anh trưởng thôn nói về hoàn cảnh cháu mình ấy con trai của anh đúng không đúng ạ dạ. em hỏi thăm là cháu ờ, đã bị lâu chưa à, hai tháng à hai tháng rồi à bây giờ cháu đang đang nằm ở kia đúng không nằm từ hôm nay tôi tặng lắm mà ốc nãy hơi tối một chút nhỉ thì à, anh cho bảo là cháu dậy đứng ở đây để xin kịp cảm ơn thôi nhớ trắng mít tú mít tú có dậy đâu mít tú là con trai nha mọi người nhé ờ, từ hôm đấy em bé đã đỡ tí nào chưa anh hay là càng bị thêm ạ ngày càng nặng ngày càng nặng ạ dạ ờ. À, thế là mình đi điều trị thì bác sĩ bảo thế nào cũng chưa có những bệnh pháp gì để à, mà đã chữa được thế là bây giờ chưa có cái gì để can thiệp được à bác sĩ cứ bảo về nhà trước hay là mình gia đình mình tự về bác sĩ ờ. ra đây chú xem nào chú xem cho mọi người xem rõ hơn hơi tối mọi người à, đây là cháu là bị ngu ngủ mắt thì bố cho kệ ui rồi ghế cho cháu nữa bị to thế cho nó sáng chị xem nào con ngồi đây ngồi oh. nó cảm nó tội thế chính là nguyên nguyên nhân đầu tiên đấy là là cháu là bị chảy máu mũi trước à như này à, chảy máu mũi chảy tự nhiên nó chảy xuống tự nhiên nó chảy xuống nhưng mà chảy tại vì em thấy máu mũi của cháu đây có máu bây giờ là một bên bị tắc rồi à mũi chèn hết mũi nó tắt rồi thở mồm à ồ bây giờ là mắt kia có mở được không uh, cháu mở được mở được mở vẫn ờ, tí hí tí hí có nghĩa là đợt đấy là là là cũng là cái nguyên nhân là lúc cháu về cháu chỉ chảy máu mũi không thôi còn mắt chưa bị sao chưa bị sao à lúc đấy là chỉ mũi chảy máu xong à. Hôm đầu tiên là chảy máu mũi thời gian này mắt cháu mới bị như thế. Nó chảy máu mũi xong này nó chảy chảy nước mắt xong này. Chảy à. đi mắt nó lùi lùi một tí thì xuống chứ chứ nước lúc à. nó lại chuyển xuống kia bây giờ về mình đã mang xuống bệnh viện sáng nghe lộ để khám rồi à. thì dưới là bà thì bác sĩ là có kết luận như thế nào cháu bị dạ. làm sao Đúng rồi. bác sĩ nó bảo là tắt cái uh, à, tắt cái uh, mi cái gì hay sao? mi cái đường mi mắt, ừ. ừ còn trước đấy thì mắt của cháu nó chưa sưng to như này đâu đúng chưa không? Chưa. Vẫn nhìn thấy bình thường. Bị tắc đường mi mắt á? Vâng. Ừ. Rồi ờ, cháu rất là khó chịu đúng không? Ừ, Con cố gắng. Cái này thì bản thân Giang đấy thì nói chuyện với uh, anh là thì cháu mà chẳng uống mũi lần tiên có thể là có con nấc con đỉa nó ở trong đấy. Ngày xưa mình uống nước suối ấy, mà vô tình ấy máu của cháu nó chảy ra mình cũng phải đi khám mũi này. Đi khám không, đi khám nữa không, không thấy. Ừ, không, thấy. thấy. Và cái này thì Giang cũng tâm sự có cháu mà nó bị chui lên não này, có con nó chui trong cổ họng này, nó chui lên vào mắt, hốc mắt nó ở mà. Có con tí là để mắt cháu nó lại bị lên như này. Thế nên bây giờ đi khám rất là khó. Chụp chiếu hết rồi gì anh? Chụp chiếu hết. Ờ. À. Thế về bác... bác sĩ có kê đơn thuốc về cho uống không ạ? Không kê. Ờ. Ngứa lắm đấy. Ngứa đau, ngứa đau. Thế là mang xuống Hà Nội là anh mang gọi là chuyển tuyến thẳng xuống uh, bệnh viện Trung ương luôn, bắt Trung ương luôn đấy. Yên Bái, Yên vâng. Bái, Yên Bái chỉnh. Ừ. À vào Yên Bái xong mới chuyển xuống bệnh viện Trung ương theo tuyến. Ừ. Cháu có bảo hiểm đấy không? Bảo hiểm chưa? Có có bảo hiểm đúng không? vâng không bảo đó. thì xuống hà nội thì lúc mà anh vào bệnh viện mắt trung ương ấy thì là người ta có khám người ta có soi có máy soi kỹ không không có máy soi đấy là soi ân và chụp chiếu ấy. à Thương sau đó thì bác sĩ là có kết luận là cháu là bị làm sao cái bệnh cái tính bệnh tình của cháu ấy thế nó cho ừ, bác cho bác cách của cha mình nó chỉ um, xem cái ừ, bác sĩ chung bệnh viện bác mắt trung ương là đã kết luận là có ô thì chuyện à, vào tay mũi họng tay mũi họng xong là chuyển ừ. bệnh ca à. thì vào bệnh viện ca vừa làm thủ tục vào viện xong là à. bệnh viện nó phong tỏa không vào được nữa à. thì quay về nhà thì à, à. lại bị cách ly ừ. được à, gần một tháng 21 ngày thì ừ. không à, à ở dưới không tiên nhận bệnh nhân nữa thì lại về nhà đấy vừa mới về nhà thì hôm tối hôm kia về thì chưa có thuốc chữa hoàn chỉ là thuốc gian đầu các thứ vài mối thôi ờ, khó chịu lắm đấy nhìn khó chịu nó, ờ, nếu mà cháu khó chịu quá cho cháu vào nằm đi thì nó ừ, cho cháu vào nằm đi ạ thì cháu một chút thì biết là đang gì đấy hôm nay vào thăm cháu ấy để thấy cháu như này thì cũng thấy là bố mẹ kể là như vậy và bệnh nó cũng chưa tìm ra được bệnh nguyên nhân nó chính xác ấy thì mà vâng. chữa cho cháu nếu mọi người là cũng đuổi cháu sang bệnh viện ca mà bệnh viện ca là mọi người biết được không phải bệnh viện mắt trung ương mà bệnh mắt trung ương là bệnh lớn nhất rồi đấy ừ. nên em mà có vấn đề mới chữa được thì hôm nay vào đây thì Giang muốn trực tiếp để mình biết là nỗi đau của cháu hiện tại nó đang phải chịu đựng như thế nào mọi người biết được cái khổ đau của bà con người cao này cháu bị này hai gia đình rất là khó khăn Để mong mọi người là xem được video này biết được hoàn cảnh của cháu để à, chia sẻ tới với nhà hảo tâm để tới mọi người để mọi người có thể biết đến hoàn cảnh của cháu giúp đỡ cháu được phần nào hơi bớt đơn được đi cái khó khăn những nỗi khổ hiện tại cháu phải đang gánh chịu ấy nhưng mà thì cháu đang rất là đau mắt khó chịu nên là thôi để cháu vào nghỉ ngủ này nó mà nói là mọi người có thể quay gần gần một chút cho mọi người xem này là lồi nó ra luôn như này, này. không có mì nó bịt luôn nó bị hết nếu mà cái này mà hoàn cảnh này là em có thể là liên lạc hỏi xem là cái cô bác anh chị nào mà mọi người mà làm trên y tế có thể là xem mắt của cháu lý lượng có chữa được không hoặc giới thiệu bệnh viện mắt nào thì giới thiệu cho Giang để Giang có thể đưa cháu và gia đình để đi chữa trị với mọi người nhé và để cháu vào ngủ nghỉ đau Thôi cho cháu nằm nghỉ đây anh ạ à. khó chịu lắm có thể chú lên để anh nhá chẳng là giữ gìn sức khỏe nhá ừ. mũi giờ là bị tịt hết đúng không anh ừ, nó truyền hết rồi thì thử bằng mồm ừ. rồi cho cháu vào nghỉ được đi anh ạ à, từ từ anh chụp cái này để làm thumbnail thôi cho cháu mà nghỉ đi dạ. thôi cho cháu mà nghỉ trong mau khỏi nha cháu nhá nhìn tuổi quá còn ít tuổi này hôm nay cháu là bao nhiêu tuổi nhỉ? 11 11 à nhà anh ờ, là được bao nhiêu cháu anh cũng bị đau chân này à, à hai bố oh. đi chữa bệnh lại ờ, bị đau ừ. chân hết ôi con vào ngủ đi giờ dạ, thấy bố cháu kể thì là đây một tháng rồi là vào bệnh viện cháu ăn uống được không anh đã làm dạ, ít đây uống được một tí à. tí sữa thôi ờ thôi chịu khó cho cháu ờ, xem ăn uống được gì thì mua cho ăn cố gắng thôi bây giờ biết làm sao rồi để cho cháu nghỉ ngơi thì là là, là thấy hoàn cảnh này mọi người biết thân giang đi rất là nhiều mong là là, là cháu sẽ khỏi và có một cái phép màu nào đó để giúp cháu để chữa lại cái con mắt không có như này nó sẽ hỏng mắt nha con này con mắt bên này là hỏng luôn cũng nhìn thấy gì luôn mà bây giờ cái sự đau đớn mà đang phải gánh chịu đó là cái u suốt này nó đau ấy để bảo là nhất đau mắt nhỉ răng đó là hai cái thứ bệnh này và nó là là con người chịu đựng thực sự đấy là cái cháu nhỏ này con người lớn này nói lên trực tiếp hôm nay là mình biết qua người giới thiệu của anh trưởng thôn nên chủ yếu là em lên thăm gia đình nhé gửi cho cháu quà thì uh, có lẽ là Giang với em Tình à, cũng phải về thôi Đấy, dạ. em mong là cháu giữ gìn sức khỏe em mọi người mà xem được video này mà mong muốn giúp cháu và gia đình bớt được một phần nào khó khăn hiện tại thì mình có thể liên lạc với Giang qua số điện thoại là 0969 179223 à, qua cái Facebook của mình là Sa Trường Giang cũng là mọi người muốn ủng hộ cho cháu thì hãy liên hệ cháu Giang nhé lẽ là video này Giang cũng xin phép các bạn đây thôi để hẹn mọi người ở video sau nếu mọi người thấy video của Giang hay và ý nghĩa thì cho Giang một cái like một cái chia sẻ và một cái đăng ký ủng hộ kênh lan tỏa sự yêu thương tới ờ, mọi người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người xin chào anh chị nhá chào các bác nhá về đây thì khác vòng vòng cảm ơn chị nhá Ừ, bác về nhá, bóc kẹo ăn đi. Xin cảm ơn. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Chào chú nhá, chào cô nhá, chào anh chị nhá. Vâng, vâng. Chào bà nhá, con về bà nhá. Ồ, cháu à, bóc bóc kẹo ăn đi, cứ lấy đi. Bóc cho các cháu lên người ngài đâu.